Chiều mùng 6 tháng 1, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng là đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Lê Huy Vịnh. Dự buổi lễ có các đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng Đại tướng Phan Văn Giang, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng. Chúc các đồng chí quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quân đội. Dù ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân giữ ừ. vững và phát huy phẩm chất của người đảng viên Cộng sản, cán bộ quân đội, truyền thống bộ đội cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với ba đồng chí đã có nhiều đóng góp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh và sự trưởng thành lớn mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam – Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vinh dự, tự hào được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh dự và tự hào được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong thời gian tới, chúng tôi nguyện tiếp tục đem hết sức lực trí tuệ của mình để phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội chấp hành nghiêm cương lĩnh điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, suốt đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, người đảng viên cộng sản, gương mẫu về mọi mặt, làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại. Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ trong quá trình chiến đấu công tác – để các đồng chí có điều kiện rèn luyện, phấn đấu và cống hiến sức lực trí tuệ của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.